Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Anh em nghĩ hôm nay tôi lại sủi đúng không? Không, anh em ơi, hôm nay tôi không sủi Anh em nhòa Làm sao mà tôi có thể sủi được khi mà hôm qua, ngày hôm qua tôi đã hứa với anh em Là hôm nay tôi ra clip Đấy, Lời hứa là quan trọng lắm anh em ạ Lời hứa là rất là quan trọng anh em nhá Thất hứa một lần thôi Thất hứa lần thứ hai lần thứ ba đến lần thứ 9 là cùng nhá chứ đến lần thứ 10 thì nó lại có vấn đề đấy anh em ạ Thế nên nhá anh em nhá Một cái người mà thất thừa đến 9 lần nữa là, là, là quá đáng lắm rồi Chứ thất thừa đến cái lần thứ 10 thì anh em quay lưng ngay Quá tam chín bận nhá Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu <laughs> Đấy mà tôi nói thật là hôm nay là cũng phải dành thời gian Cho con trai đi chơi quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 anh em ạ Đấy chơi về cái là tôi làm clip ngay nhá anh em nhá Không quên nhiệm vụ rồi, và đầu clip thì tôi xin được cảm ơn bạn Trương Hương đã donate quà mùng 1 tháng 6 cho bé Khoai, rất là cảm ơn em. Ngoài ra thì cũng xin được cảm ơn anh em ờ, Phạm Đông Huy. Anh em Phạm Đông Huy có donate cho tôi kèm theo lời nhắn là tiền cho húp sò ngon. mặt cười. <laughs> tôi hiểu là đây là quà mùng 1 tháng 6 anh cho bé Khoai. Ngày mai tôi sẽ cho Khoai đi ăn hàu, ăn sò ngon anh em nhé <laughs> cảm ơn anh em. Như hôm qua tôi đã hứa với anh em là hôm nay tôi sẽ chơi cái bộ gót khống chế đó, ờ, sẽ chơi con bọ cạp dồn đồ cho bọ cạp là mấy con co chính anh em nhá Đấy và đây nó là cái yêu cầu của anh em Khánh Lê Cũng như là có khá nhiều các anh em là muốn tôi chơi cái bộ gót khống chế Ok Vậy thì hôm nay anh em cùng với tôi sẽ xem cái sức mạnh ở con bọ cạp nó như thế nào Đấy mặc dù tôi biết là cái con bọ cạp này nó khá là yếu đấy Cái cái lướt của con bọ cạp ấy nó không tín đâu Nó không như là cái lướt của con uh, Water Spirit đâu anh em ạ Đấy, cái lướt này nó hay trượt lắm Nó hay bị lướt trượt lắm Mặc dù là nếu mà nói về đam nhá Thì à, cũng bằng đam Đam của con à, Water Spirit là bằng là 250 đam Đấy tuy nhiên là Nó lướt là không thông minh như con Water Spirit Ở trong góc là nó không lướt được Đấy chính vì thế là cái con bọ cạp Nó không được tin dùng làm đâu nó không ai chơi ấy tôi chơi nhá anh em nhá Để cho anh em đánh giá cái sức mạnh của nó có chơi được không Đấy mà tôi cũng nói luôn là anh em có thể thử nhá Nhưng mà anh em đừng có đam mê Ok, let's go Ây da Hai cặp này Hai con Skull Hunter à Rồi, chốt cái Berlin đây anh em ạ Có Berlin chốt luôn Bài này ờ, nếu mà lên được hai sao là ngon đấy Anh em ạ Ngon đấy Ở đây có hai cặp rồi Heaven Bomber với cả Skull Hunter này lên được hai sao thì là đầu game ổn luôn nhưng mà cần là cần mic đấy Tôi cần là cần bây giờ cần mic sớm Ra con mic thì ngon Bây giờ ra con ờ, mèo là ngon nhất này Ra con mèo là ngon nhất Hoặc là có thể là ra chỉ ít là ra tôi con Skybreaker Để tôi kiếm công nghệ mic cái đã Có mấy cặp này mà chơi công nghệ mic là, là dễ lên được hai sao lắm <clears throat> à, Nói chung là bây giờ là round này là có thể sẽ thắng Rồi Cố gắng thắng nhá Úi dồi ôi Đánh toàn đánh trượt từ kia Hay quá Khạc độc vào chính cái con Tabu Chờ Được quá nhở Được đấy Rồi một tiền đầu tiên ấy à Kẹp được hai đỏ này Water Spirit Bây giờ mà ra thêm sao Breaker thì ngon Sabreaker thì, thì, thì kẹp vào có 3 assassin rồi này. 3 assassin hai đỏ cũng được. Có vẻ như cái tình trạng nó đang là là làm ra bài nó nó hơi bị lan man đấy, nó hơi bị lan man đấy. Thà rằng là bây giờ là hai đỏ kẹp với các ba mic thì, thì là ngon nhất nhưng mà chưa ra anh em ạ. Ui giời, round này thì chắc thua chắc rồi. Không ăn được, thằng này to. ba Hunter kẹp ba Feather rồi hai Celery ở đây khó lắm nhưng mà cái trận này như đã hứa anh em nhá gót khống chế Tôi sẽ chơi nó là con bọ cạp gót kết hợp với bọ cạp Nó sẽ lướt liên tục À đây rồi Ui giời được đấy Rồi thì là giờ có Heaven Bomber 2 sao gánh đầu game Quá ok Kẹp hai đỏ Bây giờ mà ra gót thì mới là, là tuyệt vời này Nếu không bây giờ tôi cứ đợi một con uh, Con con con Skybreaker nữa Anh em ạ kẹp thêm được cái bộ uh, bộ bộ bộ mech vào rồi cứ thế này rồi đã anh em ạ cũng chưa biết bây giờ phải ra sớm cơ để có free roll ra free roll rồi kiếm con bọ cạp cho vào bọ cạp hai sao là là ổn nhưng mà nếu mà trước khi mà ra được cái con bọ cạp hai sao ấy là chúng ta sẽ phải tính cái con đường là ví dụ như là ở đây ở dưới bàn cờ này là tôi đang để sẵn là cái con Water Spirit và con rồng mập thì hai con này cũng đều có thể làm co được. Co ở trong cái cái cái ừ, bọn co hai tiền ấy là có thể là chấp nhận được hai tiền hai sao là chơi tạm. Khi mà nó sẽ gánh cho tôi đây rồi. Đấy, có cặp đầu game là ngon lắm anh em ạ. À. Đây rồi, ba goblin Kết hợp với cả hai đỏ Quá tuyệt vời Như tôi đã nói từ đầu là Chúng ta có hai cặp thì rất dễ là Chúng ta có thể lên được hai sao Và nó sẽ ổn trong giai đoạn Ở giữa game Nói chung là nếu mà có cặp ấy thì không có việc gì mà phải chơi eco cả anh em ạ Cứ bỏ bài lên mà chơi thôi Thắng thì được một tiền mà Đấy mà thua thì mất ít máu Quá ok Cái con game này này Nó không phải là cái con game nó là Là, là gọi là gì nhở là game là xem là ai nhiều tiền hơn người để thắng đâu anh em ạ không phải đấy, game này nó là game là ai sống sót lâu hơn thì người để thắng anh em nhá đấy là máu là quan trọng nhất chứ còn tiền nó chỉ là bình thường thôi có nhiều khi nhá eco ấy sau rồi bỏ trắng bàn này hoặc là hoặc là là là là là, là gì nhỉ gọi là eco ấy eco để lấy cái chuỗi thua ấy là không kẹp eco vào ấy không kẹp con giữ máu vào ấy nó sẽ có cái trường hợp là mặc dù là có tiền thật đấy nhưng mà Ron ấy nó không ra ấy Tức là máu thì để tụt xuống thấp quá rồi Xong đến rút Ron nó lại không ra nữa thì là chết Đấy Chính vì thế là giữ máu nó vẫn là một cái gì đấy mà tôi ưu tiên hơn tôi ưu tiên hơn Mặc dù tiền là có thể là ít hơn một chút Nhưng không sao cả, thắng là có tiền mà Thắng là có tiền, cứ thắng là có tiền Mà ví dụ như là cái đầu giai đoạn đầu mình thua một chút nhưng mà mình có tích một cái lượng bài đủ để đến cái giai đoạn giữa game ấy Như cái con này nó lên được hai sao Thì lúc đấy có thể là có cái thằng có chuối, ấy, Chúng ta đi chúng ta cắt chuối ở cái thằng có chuối ấy. Là cái tiền đấy là nó hồi lại hết Không có vấn đề gì hết anh em ạ Là cứ bình tĩnh Đấy còn nếu cái kiểu eco trắng thì thực ra Đánh thì anh em thì tôi không biết thế nào Nhưng mà tôi thì Eco trắng là rất khó Bởi vì là eco trắng ấy Đúng là nó có thể là nó giữ được 50 tiền thật đấy Đấy, tiền nó lên 50 thật nhưng mà vấn đề là đấy là trong cái trường hợp là không có thằng nào nó phá anh em ạ. Còn bây giờ bỏ eco trắng có thằng phá thì nó cũng bằng không thôi mà mất nhiều máu. Nên thôi cứ để vào anh em ạ, không có vấn đề gì. Nhất là cái giai đoạn đầu game nhá, mình có nhiều cặp, nhiều cặp thì bỏ vào nó là ok hơn. Rồi. <clears throat> Đấy bây giờ là thắng là có công nghệ mech rồi. Bây giờ cứ thắng là có công nghệ mech. Ok, đây. Cho con này vào này. Đấy áp cấp cho con ọc này vào nó mà nó bắp được cho con Skull Hunter nó đẻ ra hai con một lúc hoặc là nó bắp cho con uh, con con Heaven Bomber nó bắn ra hai tràng tê lửa một lúc thì ui rồi chắc chắn là lúc đấy là chỉ có chiến thắng để mà kiếm được công nghệ bách thôi anh em ạ. Đấy, đấy to này. Đấy nhưng mà to thì cũng chỉ là ruồi mũi thôi bạn ơi. Đấy, bắp cho con nào. Ui rồi lại bắp cho con Sky Breaker. Được không? Ui rồi anh em nhìn kìa Trông thì đông thì thôi nhưng mà tôi clear cũng ghê chứ Thậm chí còn đẩy đối thủ đi khá nhiều máu Đây này anh em thấy không? Có thằng là có chuỗi rồi này Đấy bây giờ chỉ cần sang đớp cái chuỗi kia thôi Nhưng mà khá đáng tiếc Gặp nó rồi anh em ạ Đèn Gặp chính vì gặp nó rồi nên là chúng ta phải Hy vọng vào cái round từ round 12 trở đi gặp nó sớm nữa không thì gặp nếu mà gặp muộn quá thì nói chung là nó cũng không có ý nghĩa gặp muộn quá lúc đấy nó lại mạnh lên rồi thì tôi có khi tôi lại không cắt được chuỗi Tốt nhất là gặp ở round thứ 12 um, anh em ạ Bởi vì là thế này này Ở round 12 ở đây tôi đã có 3 mét rồi 3 mét kẹp hai đỏ và một con uh, Heaven Bomber Thế là nó đã khá là mạnh rồi đấy Ở level 7 là chúng ta có thể kẹp thêm một con gì đấy Ví dụ Water Spirit này lên 2 sao là có thể kẹp ở level 7 này, này Là cực kỳ mạnh này Đấy còn nếu mà Bây giờ mà không gặp sớm ấy Đến cái lúc mà chúng ta vẫn còn đang lang thang tìm cái bộ gót để form ấy Bởi vì cái bộ gót nó nói thế thôi chứ nó cũng khá là khó form đấy Nó cần là phải có một con ba sao là con gót được vua Đấy và nếu mà lên ở cái level nó tầm khoảng level 8 ấy Là ở round um, 16 đúng không? Chỉ đến round 16 thôi là phải lên 8 Ủa trứng này Thunder Spirit này chơi được hết Rồi ghép cái sáp đã Thunder Spirit này Grand Herat thì vẫn chưa có gót để cho vào Rồi rồi kẹp 3 mét đây anh em ạ 3 mét ở level 6 Nếu mà lên 7 là kẹp thêm được Spirit này Thôi nhỉ, bây giờ bỏ cái bộ mech đi nhỉ Bây giờ chơi mech quá hề nữa anh em ạ Bây giờ anh chuỗi thắng luôn Ok Đằng nào lên được hai sao Đập trứng luôn cho con Water Spirit này Rồi Ổn chưa Tôi nghĩ là ổn Con Water Spirit này nó sẽ gánh cho tôi <clears throat> Đến cái giai đoạn uh, Vào giai đoạn giữa game này này Thì con Water Spirit nó sẽ gánh Nói chung là đầu game thì chơi co một tiền Sau đó thì đến giữa game thì sẽ chuyển dần sang co hai tiền anh em ạ Co một tiền đầu game thì có Heaven Bomber rồi Sau đó sẽ chuyển sang là chơi uh, Water Spirit Water Spirit 2 sao nó sẽ gánh cho đến khi tôi kiếm được con bọ cạp Bọ cạp thì tôi nghĩ là bọ cạp nó phải có đồ nên là tôi sẽ giữ đến khi con bọ cạp lên 3 sao Tôi nghĩ là như thế đấy Anh em ạ, chứ còn bọ cạp 2 sao chắc là nếu mà nó ra 2 sao ấy Con bọ cạp nó ra tôi sẽ thử cho anh em một vài round thôi Xong tôi sẽ phải bỏ con Water Spirit này vào lại Tôi sẽ tạm thời tôi để con Water Spirit này ra ngoài để tôi chơi con uh, bọ cạp 2 sao thử cho anh em biết là cái con bọ cạp 2 sao ấy mặc dù nhá là Lượng đam của nó là như nhau 250 đam Nó bằng với cả con Water Spirit Nhưng mà thực ra ấy là nó lại yếu hơn Do là cái chọn vị trí cũng như là những cái cú lướt của nó không được thông minh như con Water Spirit Đấy chứ còn Water Spirit nó khôn lắm Nó lướt khôn anh em ạ ừ. Con Water Spirit này ở trong góc nó cũng lướt được nhưng mà cái con đấy anh em thấy không nó lướt vào trong góc cái con chỗ con con con súng này rồi chọn cái chỗ nào mà nó đông nhất nó lướt à, rất hay trong khi đấy thì cái con con con con bọ cạp thì nó thường là nó lướt nó rất là sida. Lướt nó chỉ được một con, hai con thôi. Đấy, xong rồi góc thì lại không lướt được. À đây rồi, có gót rồi này. Rồi nhưng mà chưa chưa có gót được vua. Ba đỏ hai gót luôn hả? À, ok. Ok nhờ. Thế này là ba đỏ kẹp hai gót, gót the split co luôn. Rồi anh em ơi. Tôi nghĩ là như thế. Rồi, thôi chắc là bán, bán đi, bán đi, bán đi, bán đi, bán đi. Bán đi, bán đi, bán đi lấy tiền anh em ạ. Bán đi làm tiền thôi. Rồi. Rồi ok. Thế này chắc ổn. Hay quá, gặp thằng này cắt chuỗi được không? Ôi nhưng mà chết rồi, anh em ơi. Con con con Water Spirit của tôi nó nó đánh trượt nó không tăng được mana kìa. Mặc dù là có bờ linh thôi xong rồi Địch có con con con uh, vẫn còn con tabu thế thua rồi, thua thua, mất chuỗi rồi, cay nhờ. Ui giời ơi, thế này thì làm sao mà lướt được. Oánh toàn đánh trượt kia. Ui đánh toàn mít kìa. Ui đánh quả nào mít quả đấy là sao? 100% mít à. Mẹ. Nhau hiểu. Thôi xong rồi, mất chuỗi cho thằng thằng thằng thằng, thằng chưa ép à. Cay nhờ Cay thật Giá nhưng mà không phải là cái con ờ, God of Light mà là con God of War ấy Nếu mà là con God of War thì nó đã ok rồi đấy Nhưng mà nó lại là God of Light, nó mất đi cái bộ Wario anh em ạ Chính vì thế nên là cái hàng tăng cơ nó, nó, nó nhanh quá, nó đi nhanh quá Water Spirit thì cứ đánh trượt thôi Round vừa rồi nó đánh toàn trượt anh em ạ Nên không tăng lực mana để lướt luôn Đấy mà đến lúc mà nó lướt được thì mẹ bên mình nó chết con mẹ nó hết rồi cay thế nhở Wow, nào đấy mà cắt được chuỗi ngon rồi đấy Bây giờ lại thọt tiền ấy Trận này có thằng chơi human à Căng đấy nhở Trận này sẽ có thằng chơi 12 con này <clears throat> Kể ra ấy Mà nó cho tôi gặp thằng đấy ở ở round ờ, uh, 16 ấy khi mà tôi lên được 8 ấy thì chắc là tôi cũng cố gắng tôi kẹp thêm một con gót nữa vào ấy anh em ạ tôi cố gắng tôi kiếm thêm một con gót ở vua ấy cái lúc round 16 tôi sẽ xả hết tiền kiếm gót ở vua vào cho thành bốn gót bốn gót kết hợp với cả cả cả bốn đỏ và uh, kẹp thêm cái con Water Spirit nữa thì nó sẽ rất là mạnh, nó sẽ cắt được chuối. Cái tầm đấy chắc cắt được chuối đấy. Mà không có gót of vua thì không ăn được. Bởi vì cái bộ ép ấy thì thực ra thì đến level 8 thì nó cũng sẽ phải roll thì nó mới khỏe được Chứ còn nếu mà để bình thường thì không ăn được cái bộ này đâu Bộ gót này nó clear nhanh mà Bộ ép thì thực ra cái bộ gót này nó chỉ cần bắn được trưởng thôi Nó chỉ cần bắn được cái phát đầu tiên thôi ấy Là nó sẽ thắng Nhưng mà bởi vì là cái phát đầu tiên ấy Nó mãi nó mới lướt được cái phát đầu tiên anh em ạ Chứ còn một khi mà nó đã lướt được cái phát đầu tiên Thì chắc chắn là nó sẽ lướt được những cái phát thứ hai thứ ba Đấy nhưng mà vì là cái phát đầu tiên ấy Nó toàn trượt Cay thật Đấy, đánh toàn trượt thì kết luận là là không thể lướt được nữa. Rồi, lấy cái huyết trượng trước. Lấy cái huyết trượng trước để tăng đam đã. À, tôi sẽ uh, lấy cái huyết trượng còn cái chén thì lấy sau nhá. Đấy, cái đồ tiếp theo lấy cái chén để tăng cái độ sống sót của cái con này ở trong cái combat. Cần phải sống nhây, sống dai. Nói chung là vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm, phải có cả BKB nữa cơ. Trận này không có BKB thì khả năng vẫn sẽ là nguy hiểm ở giai đoạn late game Bởi vì à, trận này này Anh em có thể thấy là rất nhiều gót Rất nhiều gót, gót đỏ này hai gót đỏ Trận này có hai thằng chơi gót đỏ hai thằng chơi gót đỏ một thằng chơi mết À đâu, hai thằng đó đâu, ba thằng tính ở tôi nữa là ba Đấy, Liêm Bích này cũng chơi gót đỏ này Lấy đồ sẵn cho cho cho cho cho Ca Lông Xây dựng theo kiểu Hunter Đây rồi con bộ cạp đầu tiên mẹ Bây giờ mới ra con đầu tiên ạ Trời ơi chơi cái gót bộ cạp mà bây giờ mới có một con anh em ơi Dã man thật sự đấy Xem còn thằng nào chưa gặp nào Bụt chưa gặp Bụt chưa gặp Cô Lan chưa gặp Maximus chưa gặp Maximus chưa gặp Goblin gót đỏ chưa gặp này goblin và hunter à? hunter khả năng là cái thằng hunter rồi nó cũng sẽ chuyển sang sang sang sang gót kết hợp với cả cả cả cả sáu đỏ đấy vậy là trận này có tới bốn thằng chơi gót đỏ tôi nữa là bốn mày có chơi không nhỉ đây có thể là exit hoặc có thể là gót đỏ hoặc có thể là chín han à, trận này có chơi 9H được không? Trận này chơi 9H thì nói chung là Nếu mà nói là có tín không thì 9 hăn trận này hơi yếu Trận này hơi yếu Chơi 9 hăn 9 hăn có nhiều con counter quá Nhiều con counter quá Chuyện này là có chắc chắn là nếu mà có ca lông ấy người ta sẽ nghĩ đến những cái bộ gót đỏ thì là chắc chắn rồi nhưng mà còn cả bộ Clyde nữa cũng là mà khỏe. Mà chơi uh, chín han thì gặp ca lông Clyde thì cũng sợ phết đấy. Chín han chắc không chơi, chơi chơi Egosit khỏe hơn. À chơi Egosit rất khỏe nhá. Goblin Ừ, chuyện này Goblin cũng khỏe Mặc dù là nó không phải là mắc binh Nhưng mà nó cũng vẫn là rất khỏe đấy Có con ca lông là nó có thể chơi được Ca lông người máy bay là cũng chơi được rồi à? Thực ra anh em cũng biết là tôi Thậm chí là tôi chơi Goblin ừ, Tôi còn không thích là có ca lông người máy bay cơ Với cả bom tôi không thích luôn Bởi vì có phải tranh bài Thường là không có ba con đấy tôi mới chơi Goblin Đấy mà trận này có cả ca lông có cả máy bay chắc là vẫn có người chọn Đấy nhưng mà nếu mà chọn theo cái con đường mết thì nó chỉ đấm được bọn Goblin thôi Còn so với những cái thằng còn lại thì nó hơi đuối Thằng mết chắc là cái thằng đu đuối nhất rồi Thằng nào chọn chơi mết khả năng đi sớm Trận này chơi mết không có rớt mà chơi mết 12 con thì hơi đuối đấy nhá Phải chơi lớn mà chơi 12 con này nó sẽ phải là bốn gót Trận này bốn gót kẹp cá lông bốn cờ lai bốn gót kẹp ca lông ở level 12 nếu mà chơi được mà khó chuyện này có ông ấy chơi uh, cù lan này là chơi cái gì đây chơi chơi gót kết hợp với akali à gót clay à? à thực ra đây là gót đỏ chứ không phải gót clay gót đỏ nhưng mà kẹp akali là con co để nó hồi máu cũng ghê đấy Nhìn thấy tôi, nhìn thấy tôi lướt thì tôi clear nhanh nhưng mà đến lúc solo thì tôi lại thua anh em ạ. Đấy, đến lúc solo lại thua. Ơ, à, thắng không? Ui là có BKB. Thế thì không thắng được. Này lấy đồ toàn lấy đồ treo không lấy blink, không lấy blink, thằng này không lấy blink. Không lấy blink chỉ lấy giáp băng thôi. Đấy, nó rất trâu. Rất trâu. Rồi không sao, Water Spirit sẽ giúp tôi giữ được cái lượng máu ổn định Chắc chắn là phải có Water Spirit rồi anh em ạ Bây giờ tôi chỉ mong là ra là con uh, God of War Roll ra con God of War thì ngon Ê ơi, ui giời, được đấy Rồi Lấy <laughs> đang sợ ờ, không đép được đá quái này này anh em này Rồi bây giờ thì đép được Tầm này đép được Roll may roll ra là con God of War mà chỉ mất một lần roll Free roll rồi đấy Không nó lại đéo ra thì lại ăn cướp từ round này lại phải xả tiền mạnh mạnh tí lại thọt tiền thực ra là tiền như này là nó thọt ở đây anh em ạ anh em nhìn cái thằng liêm bích kìa dã man chưa level 9 nhá đang có chuỗi cộng 13 là biết là mỗi round là cộng thêm 3 tiền rồi tôi nghĩ khả năng là nó lên 10 luôn ấy. nhiều thằng nó chơi gót đỏ là round 20 lên 10 dã man thật sự thôi chết rồi không có cái cái cái cái cái để ghép cái chiến thánh rồi hơi đen nhỉ Đấy nó ra máy bay luôn kìa Máy bay Water Spirit 2 sao ạ Ôi rồi mẹ ơi Thế thì, thế, thế thì khỏe rồi Ê đừng cho thằng Liêm Bích gặp thằng top 1 nhá Thằng Liêm Bích mà gặp thằng top 1 thì họa đấy Thằng Liêm Bích mà gặp cái thằng top 1 thì họa đấy Bây giờ cái người gặp tôi thằng top 1 nó phải là tôi Ê đừng có, có gây họa nhá rồi rồi, gặp thằng bụt này chơi Hunter. À hình như là chuyển có ý định chuyển sang 9 ép à, phải không? Có ý định chuyển sang 9 ép đúng không? Hunter chuyển 9 ép à? 9 ép bài này có được không? ok không? 9 ép bài này cũng ok, không có Hunter thì chơi nếu mà chơi bài này là cũng được, cũng cũng ok đấy. Hay quá, thằng kia là vẫn đang có chuỗi, gặp đi, gặp đi, gặp đi. Gặp cái thằng đang có chuỗi đi. Gặp cái thằng đang có chuỗi nhanh nào Không cái thằng liêm bích nó ăn mất Trời ơi thằng liêm bích giờ nó lên 10 rồi kìa Lên 10 rồi anh em ơi Mẹ chơi gót đỏ nó chơi nó lên 10 luôn kìa Round 21 lên 10 Ôi rồi ôi Kiểu có chuỗi không ai phá ấy Chuỗi có khác gì là chuỗi ờ, chuỗi chuỗi thắng đâu anh em mà bây giờ nhá, chuyện gót đỏ mà nó 11 máu đi kia là nó cực kỳ khỏe luôn Tôi bây giờ mà tôi form được gót đỏ nó cũng không thể mạnh được bằng nó luôn Máu anh em nhìn máu chênh lệch như thế kia cơ mà Bây giờ nó, nó máu nó thấp Máu thấp nó rất khỏe đây rồi, úi rồi gặp thằng này rồi, cắt chuối thôi Úi rồi ôi <laughs> May quá Không có chuyện đấy đâu Liêm Bích ơi Tôi mới là cái người ăn Ồ, ồ mình xin nhá Mình xin nhá, ôi lướt đẹp quá Lướt đẹp quá, Water Spirit lướt quá đẹp luôn Ôi kìa Ôi nhưng mà đồng đội hết rồi Ôi tôi chết tôi rồi Ôi ôi ôi ôi ôi Ui mẹ chán thế nhở Ăn thế đéo nào được cay thế Rồi mất chuối rồi à, Đéo ăn được luôn Không hiểu chuyện gì xảy ra anh em ạ Mà cái vấn đề ở đây là nếu mà tôi không ăn được là chắc chắn là cái thằng liêm bích kia nó đớp cái chuối này rồi Mẹ ơi cái chuối cộng 15 này mà cho nó thì tôi chết tôi rồi Chơi cùng bộ này thì chơi thì đéo được đây mà nó là nó lắp sẵn đồ cho con ca lông đấy anh em ạ à. Mẹ Lấy tôi đã thấy cái hai tia nó đã lắp rồi Tôi tôi không có chơi ca lông Cái vấn đề ở trận đấu này tôi không có chơi con ca lông Nên là tôi không có ghép đồ cho nó Mà tí lũ ấy mà để thằng này nó xanh thì chết Làm sao mà chơi được gót bọ cạp ở trong trận đấu này đấy Trong khi là bây giờ anh em cũng thấy đấy Tôi còn thua tiếp cái thằng này này Bộ cạp bây giờ thì cũng mới có hai con anh em ạ Chưa lên được hai sao luôn Bộ cạp chưa lên được hai sao mà bây giờ anh em thấy là bây giờ đuối vãi đái luôn Chết rồi, họa rồi anh em ơi Thằng Liêm Bích kia nó gặp nó cắt chuối rồi kia à, Không, tại sao lại không phải cái thằng khác cắt chuỗi nhở Lại chính là cái thằng Liêm Bích đấy nó cắt chuỗi chứ Cay thế Thôi chết rồi Thế bài này khó rồi anh em ơi Bọn cạp bây giờ chưa lên được hai mà bây giờ bọn đấy là nó bây giờ là cái thằng đấy là máy bay sắp lên hai đến nơi rồi. Máy bay sắp lên hai tí nữa là nếu mà có ca lông ấy là đồ dồn cho ca lông thì thôi ch chết rồi. Lấy cái cửa gì mà ăn được đây. Bộ cạp này thì bây giờ mẹ trông sida vãi. Trận này khả năng cao là, là, là không chơi được bộ cạp rồi anh em ạ. Đây này, còn chuyện này còn có bọn nai này Đấy, chuyện này có cả nai nữa Bọn cạp lướt bọn này làm gì có mất máu đâu Mấy cái con con con bắn trưởng đam phép này không đánh mất máu được bọn nai anh em ạ Không ổn rồi, không ổn rồi, chuyện này không ổn rồi Chuyện này bắt đầu cảm thấy không ổn rồi anh em ơi Bây giờ tôi đang có cái dấu hiệu là đang thua tất cả anh em ạ Ui mẹ ơi, bây giờ tôi đang có cái dấu hiệu là đang thua tất cả thế này Đấy nhá, tôi roll không ra nhá Trứng không được Quả trứng này thì chắc chắn là không thể là là, là bọ cạp được anh em ạ Quả trứng này là không thể đập cho bọ cạp được Bây giờ đập, đập cho bọ cạp là ăn cứt Quả trứng này phải để dành Phải đập cho co 5 tiền Nếu mà muốn chơi cái trận đấu này nhá anh em nhá Còn con bọ cạp này tôi cứ vẫn cứ để đấy thôi Đấy lên được 3 sao thì chơi nhá anh em nhá chắc chắn đấy lên được 3 sao mới chơi rồi chứ có bây giờ cho bọn cạp vào mà hai sao thì không ăn thua nói cho nó nhanh anh em nhá tầm này thua hết rồi có ăn được thằng nào đâu tí nữa là bây giờ ví dụ như thằng 9 hunter nó đủ bộ thì rồi tôi cũng chết 9 hunter kẹp được vào vào tetsulami và là là có thêm là kháng phép và là thôi tôi, tôi cũng chết luôn cái bộ này cũng không có cửa đấm được luôn đấy đấy còn bây giờ lai là không ăn được rồi đấy gặp thằng liêm bích kia chắc chắn là thua rồi đẩy nhiều thằng khác Đấy gặp đống liêm bích bây giờ là phải giết được nó luôn Không về late game mà toang ấy, Đồ không có nhưng mà không có đồ Chuyện này là tôi không lấy đồ cho cái con ca lông Nên là thôi Chứ còn nếu mà lấy cho cá lông ấy là sẽ phải lấy cái nhẫn lé từ đầu cơ Rồi Lấy cái nhẫn lé để ghép cái cái, cái hai tia anh em ạ Chứ còn bây giờ không có hai tia không chơi được Ok Cố gắng làm thế nào để để cái thằng này nó chết sớm đi Tôi không giết được thì người khác giết hộ tôi đi thế nào Clyde sang là giết được nó không? Được Nó còn 16 máu đấy mà 16 máu Clyde sang giết nó Hợp lý chưa? Thằng Clyde thằng có cửa giết thằng đấy được Thằng giờ chắc là không được nhưng mà thằng đấy chắc được Goblin thì chắc không có... Ui Goblin này to đấy Máy bay hai rồi ạ Ghê ấy nhở Nhưng mà tôi chơi cái gót đỏ này không sợ ờ, cái bộ Goblin lắm Gót đỏ này đánh được, đánh được, đánh được, đánh được, đánh được, đánh được không? Đánh được không? Nếu mà không đánh được thì cũng mất ít máu thôi nhá Lướt đi, lướt đi, lướt đi, lướt đi, lướt đi Đéo lướt được kia Ôi rồi ơi, nó hút mana Cay nhở Lướt thêm lần nữa Ui, mất nhiều máu thế Không ổn rồi Ôi Toron không ra bộ cặp luôn anh em ạ Chết rồi Đéo có luôn này Ơ oh, Thật là như thế luôn <laughs> Ảo thật đấy Thôi sáu đỏ đã anh em ơi Sắp chết lơi rồi Ảo thật đấy anh em ạ Ảo thật đấy Ảo thật Không ổn rồi Không ổn rồi Chuyện này không ra bộ cạp rồi rồi thế quyết định là trứng này giữ 5 tiền anh em nhá Rồi chốt chốt luôn Tôi đã dừng ở đây đến tận round thứ 27 Anh em ạ Tôi đã lên 9 từ round thứ 21 đấy Và tôi roll ở level 9 Đến round thứ 27 Tức là chúng ta đã qua 6 round rồi 6 round chúng ta roll và hoàn toàn là không ra bất cứ một cái con con bọ cạp nào nữa Thôi Thế thì chốt cho nó nhanh 6 round mà không ra một con bộ cạp nào thì, thì, thì chịu rồi lại xin phép anh em là không chơi bộ cạp nữa Phải chơi để, để, để chiến thắng quá Quay xe nhanh còn kịp anh em ạ Đây này con bọn này nó to dần lên Bọn nó cứ đủ 6 mech Bọn nó to vãi đài luôn rồi Ca lông, ca liếc các thứ ra đủ rồi thì Ui rồi ôi nhìn nó đẩy tôi kia Tôi chết tôi rồi Trông mất nhiều máu quá Ô thế là thua hết anh em ạ Đéo thắng ở thằng nào luôn trong khi đấy thằng Limbic bắt đầu đi từng nhà nó đẩy từng nhà chết tôi kia kìa Đang có chuối Ôi rồi ôi à, nó, nó, nó, nó chơi eco Chơi gót đỏ Khỏe quá anh em ạ Ôi Lên 10 Lên 10 luôn Không nói nhiều Lên 10 kiếm 5 tiền thôi anh em ơi Chứ còn bây giờ tôi chịu Không roll được ở level 9 đâu Level 9 kiếm được cái con còn còn bọ cạp thì tôi cũng toàn sắp toàn nơi rồi. Phải giữ lại ở cái cái mức 50 ờ, máu trên anh em ạ. Bây giờ còn nhiều thằng nó sang nó đẩy tôi lắm. Anh em cứ tưởng tượng mỗi round mất 10 máu đi. 5 round chết, 5 round bay màu nha anh em nhá. 5 round bay màu. Gặp thua hết mà, thắng ở đâu? Gặp thằng này thì khả năng là thắng được này. Chắc chỉ thắng là duy nhất cái thằng ép của tôi. Thắng nổi không? Đừng có bảo lại thua thằng này nữa nhá Thắng được Thắng được Thắng được Wow <laughs> Đẩy nhiều nữa này Phe giờ đuối rồi Phe giờ tầm này đuối rồi Ui mẹ ơi thằng Liêm Bích nó đã đẩy một thằng nữa ra đi kìa Nó đẩy chết thằng gót đỏ À đây rồi Máy bay rồi anh em ơi Ui rồi ôi máy bay đây rồi <laughs> Được Đây Kèm theo đó là cái món chén thánh này là cũng được này Sống sót được Búa xét, có búa xét Ok Lấy luôn Rồi Ra được máy bay là ổn rồi Ok Chắc là trận này phải chơi con máy bay anh em ạ Ui mẹ ơi trông thằng Limbic cái to thế nhở Ăn nó sao được đây Khó có thể ăn được Rồi, thằng này thì ăn được, thằng này thì ăn được. Vừa nãy không ăn được nhưng bây giờ chắc ăn được chứ, làm gì có chuyện không ăn nhỉ? Ui nhưng mà nó ra được con Dark Spirit kìa. Ăn được không? Được, được, được, được, được, được, được, được, được. Ăn được. Hay quá. Rồi, vẫn giữ máu tốt anh em <laughs> Bây giờ vẫn giữ máu tốt Vẫn đang là, là, là máu nhiều Thoải mái Thoải mái, thoải mái, thoải mái Vẫn có thể sống sót Rồi Chúng ta đến với cái ra 30 là cái ra quyết định cái món đồ ngon đây Xem cái món đồ ngon nhất chắc là cái huyết trượng rồi nhỉ Có huyết trượng hoặc là cái chén thánh chén thánh hoặc huyết trượng thôi nhá hy vọng là chỉ ra hai cái món đồ này thôi đừng có bảo là ra <laughs> ra cái cái cái cái cái búa set hai tôi, tôi chịu luôn đấy đừng có ra búa set hai nhá ra bây giờ tôi cần là cần cái cái cái, cái món đồ huyết trượng hoặc là chiến thánh thôi chỉ có hai món đồ đấy ra chơi thôi anh em ơi bây giờ muốn ăn được thằng kia thì phải đẩy nó luôn không tí nữa ấy nó có ca lông là là tôi chết đấy bởi vì nó có ca lông ấy nó khác với tôi có ca lông anh em ạ tôi có ca lông thì nó cũng đeo có ý nghĩa lắm bởi vì không có đồ không có đồ cho ca lông anh em ạ đồ này không phải đồ cho ca lông ca lông mà không có ba tia thì phế vật ui giới ơi đéo có đồ anh em ơi lấy tạm cái cái cái cái, cái giáp phản nhưng mà không có đồ trận này không có chén thánh chịu rồi không có chén thánh là là là, là không có huyết trượng luôn mà trong khi tôi là chơi hệ bắn trưởng trứng à đập trứng cho máy bay không nhỉ Máy bay này cần đéo đập trứng Tí nữa phải bán đấy Tí nữa bán máy bay anh em ạ Con máy bay này tôi cũng không chơi đâu Bây giờ uh, ra thì chơi thôi chứ còn không chơi máy bay Thôi đập trứng cho con con con con heo rồi đã Từ từ đã Máy bay này chưa chơi được <clears throat> Đập trứng nó phí lắm tí nữa ấy, đập trứng cho con uh, con con con uh, ca lông hoặc là cho con tí nữa chắc là phải chơi một con khác con dash spirit trồng to quá nhở cả máy bay hay sao cả con uh, con con uh, Sailing Assassin mà con Sailing Assassin này có đồ cho ca lông nó dồn cho con Sailing hai tia bố xét vãi cứt thật trông đồ kìa mẹ ơi cái đồ của nó bkb bkb rồi rồi uh, giáp phản rồi rồi rồi rồi búa xét rồi ba tia mẹ cái đồ của nó đúng là cho nếu mà có cái con ca lông hai sao thì chắc là vô địch luôn anh em ạ căng thẳng thật cái lý do tại sao tôi không lấy con máy bay vào ấy Bởi vì con máy bay ấy nó Nếu mà nó toang ấy Nó sẽ mất rất nhiều máu Con Water Spirit này này nó đỡ hơn Nó lướt lướt lướt nó chạy được anh em ạ Chính vì thế tôi chưa cho con máy bay vội Từ từ đã Máy bay tự lên thôi Đây rồi Đây đá Spirit này Ok Máy bay này tí cũng sẽ bán thôi anh em ơi Không chơi ở đâu à, Chơi tạm nó ra thì chơi thôi Còn nó phải là đát Đát 2 Trận này là chỉ có đát thôi Chứ còn con ca lông thì tôi cũng không chơi được Ca lông này không chơi được Trận này ca lông không có đồ Trận này một là đát Hai là Doom Anh em ạ Tôi sẽ chơi con Doom này Con Doom này là phải là cái con Trận này nó phải là nhân vật chính Con Doom là nhân vật chính Trận này anh em ạ cái con máy bay này nó sẽ giúp tôi là giết cái bọn ẹp này sau đó thì cái bọn ẹp này chết hết thì bỏ máy bay thôi Đấy, trong cái lúc đấy là ra con khác là bỏ máy bay đi à, Nếu mà còn một ép này thì vẫn giữ máy bay để giết cái bọn ép này đã Ép này bây giờ thì nó thua hết Nó thua cả tôi mà nó thua cả cái thằng liêm bích kia Không ăn được Bây giờ là chỉ kết thúc cái thằng thằng thằng ép này sớm thôi Để để còn counter cái thằng kia Anh em ạ Bây giờ cái công việc của chúng ta là tập trung vào giết chết cái thằng ép đi Bởi vì nếu bây giờ mà chuyển sang cái đội hình khác Thì chưa chắc đã ăn được Ví dụ như là kẹp đu vào ấy Thay cho máy bay thì chưa chắc đã ăn được thằng ép đâu nên là bây giờ có máy bay nó clear ẹp nhanh đã Đấy, sau khi clear xong giết được chết cái thằng ẹp thì chúng ta cho Doom vào, chúng ta đấu với cả thằng thằng thằng thằng, thằng gót đỏ kẹp với cả con xe linh. Đấy là hiện tại thôi. Còn tí nữa chắc là ca lông vào thì cũng vãi cứt đấy anh em ạ. Xe linh máy bay hai sao thì vẫn có thể chơi được. À, còn kẹp ca lông thì khả năng toàn là rất cao. Khó ấy, trời khó. <clears throat> cái con máy bay của tôi nó còn có một cái nữa ấy là anh em biết là gì không nó thiếu cái gì không nó thiếu cái bkb anh em ạ đấy nó đuối hơn là vì cái bkb ấy nó không có cái bkb ăn được không ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không ờ ờ ờ ờ vui ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được ờ ờ ăn được nhưng mà lọt có một con thôi không ăn thua Đẩy làm sao Đẩy một phát chết luôn 16 máu đẩy phát chết luôn ý Anh em ạ Ca lông này tôi vẫn cứ cầm cái con ca lông này nha anh em nhá Ca lông lên được hai này thì lại chơi Không vấn đề gì hết Một là chúng ta chơi Hai là chúng ta không cho đối thủ mua được Ở trong cái kho tướng ấy nó chỉ có là 10 con thôi 10 con 5 tiền thôi anh em ạ Đấy 10 con 5 uh, 10 con 5 tiền là con ca lông thôi Đấy 10 con Kalong 5 tiền Thì khi mà chúng ta cầm một con là chỉ còn 9 con Đấy đối thủ sẽ khó khăn hơn trong cái việc là kiếm ra được Những cái trong 9 cái con còn lại Rất là ok Đấy cứ giữ thôi chúng ta có ba con chúng ta mua luôn Nó chỉ còn có, có, có, có 7 con để nó kiếm thôi Tỷ lệ ra nó sẽ khó hơn Rồi round này chắc đẩy thằng đẹp đi rồi Ok Máy bay vẫn đang gánh Hay quá Phaser giờ giờ nói chung là hơi đuối so với cả bọn gót đỏ này Gót đỏ mạnh thật Rồi Vừa kịp đến round 35 anh em ạ Có một round để chuẩn bị Cũng tốt Thế là chúng ta có một round để chuẩn bị Đấy rồi Doom Đấy rồi À đây rồi bắt đầu men được Con này là phải chơi Hồi nhanh anh em nhá bộ cạp <laughs> Thực ra vẫn nuôi ý chí là nuôi con bọ cạp anh em ạ Nhưng anh em thấy đều không? <laughs> Đéo ra luôn Đấy tôi muốn chứng minh cho anh em thấy là cái con bọ cạp này nó không chơi được đấy Nên tôi mới giữ lại đến bây giờ đấy Chứ còn thực ra là tôi nếu mà đúng là tôi phải bán từ lâu rồi Trời ơi, round 35 rồi roll không biết bao nhiêu lần rồi Không thể ra được con bọ cạp lên hai sao Đấy nhá anh em nhá, nên là không chơi được nhá anh em nhá Cái này là không phải lỗi do tôi Đấy là hứa anh em là ở cái video sau ngay sau video này thì tôi sẽ chơi các bọ cạp Ok Rồi À từ từ đã từ từ đã Chưa chưa dồn rồi cho Doom vội Round này là vẫn phải chơi máy bay Solo với cả gót đỏ thì phải chơi Doom thôi anh em ạ Không chơi được máy bay đâu Tôi đã nói từ đầu rồi Con máy bay này tí là tôi bán Thì chuẩn bị bán nha anh em nhá Máy bay này là, là không chơi được Yếu lắm Bây giờ tôi đang tính là nếu mà chơi hai gót kẹp máy bay kẹp Doom thì có được không này này Xem là như thế có được không bởi vì đối thủ có rất nhiều năm tiền 55 đô nên là cái việc là Doom trúng vào cái con co chính của nó cũng rất khó đấy Đúng Ây à, ca này Từ từ nhá Chưa được, chưa được, chưa được, chưa được, chưa được, chưa được, chưa được Chưa được, chưa được, chưa được Thế rồi round này không đuổi kịp anh em ạ ừ, Tôi sẽ phải đập trứng cho con Doom Nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao mà Không đập trứng cho con con con uh, Con ca lông Thì bởi vì là ca lông này ca lông này đuối lắm Không có đồ Ca lông này không có hai tia Không ăn thua anh em ạ Để tí nữa ra chơi thôi Tự ra tự chơi nha anh em nhá Kẹp vào thay cho máy bay Còn bây giờ con Doom là cái con mà Đặc biệt quan trọng là phải lên hai sao luôn Đấy mà ra vừa rồi tôi chưa kịp thay vào Đây bây giờ tôi mới thay vào đây Rao này là sẽ phải cho đu vào này Đồ thế nào Bây giờ là phải chia đồ ra Doom sẽ có cái bờ linh à, ờ, Đây Rồi Đồ còn lại sẽ cho con máy bay Ok, thay để cuối anh em nhá 16 máu có đi không? Đấy, tôi còn không không không không không có được cái cái um, BKB nên là tôi bị hút mana anh em ạ. Bị hút mana. Rồi, nhưng mà Doom là con máy bay kìa. Lần này có ăn được không đây? Đỡ hơn rồi đúng không? Đỡ hơn rồi đấy, đỡ hơn rồi đấy. Doom có chơi được không? Doom ơi, ui rồi Doom được đấy. Đừng làm anh thất vọng. Ồ. Ừ. Doom ơi tao đã phải đập trứng cho mày thay vì con ca lông đấy Đừng làm anh thất vọng Doom ơi Với kinh nghiệm của tôi thì con này nó mới là cái con nhân vật chính anh em ạ Nhân vật chính đây này Chứ không phải là con ca lông đâu Doom trận này sẽ gánh kèo tôi Doom cố lên Ồ, ồ mày chết Mày chết chưa Ồ Ui còn 13 máu À 13 giây 13 giây 13 giây Chết Ồ ăn được này Hay quá Sủi ui <laughs> Được chưa Được chưa Rồi đây Bây giờ phải con Grim nó lên được 2 sao nữa này Grim lên 2 sao mới tín này Tí nữa ấy, anh em biết chơi gì không Ca lông này ấy, nó cũng chỉ là gọi là phụ họa thôi anh em ạ à. Ca lông này nhá tí ra nhá Thì chơi tạm Thay cho máy bay Bởi vì máy bay yếu hơn ca lông Nhưng mà ấy Nếu mà ra Dark Spirit 2 ấy Là lại phải cho đát vào Anh em ạ à, Đát nó mới là cái con mà đấm được nó Chứ không phải là Là ca lông đâu Chuyện này á là Địch thì chơi ca lông Nhưng mà tôi là phải chơi đát Ok rồi Đấy con Doom nó cứ bị khựng lại anh em Nó cứ bị khựng lại Chính vì thế là, là rất là đuối ở cái, cái giai đoạn đầu Nhưng mà Doom trúng được con Sai Linh Linh đang vẩy ở đằng sau kìa Hay quá Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Rào này ờ, bọn nó chết rồi Ok Ui nhưng mà trông có vẻ như tôi đang một mình về solo kìa Ui con heo nó biến ra là con máy bay hay sao Ăn nổi không? Ăn nổi không? Doom vẫn đang sống Hồi máu lên đúng rồi ui đéo thì biến ra nhiều máy bay đấy kia mẹ à không ổn rồi anh em ơi con máy bay này nguy hiểm quá không được không được không được không được không được phải bỏ máy bay ra anh em ạ nếu mà con máy bay này nó chết ý nó sẽ dẫn tới cái việc là là cái con con heo của địch ấy nó sẽ gọi ra con máy bay như anh em thấy là vừa lấy là khi mà tôi giết được con máy bay rồi nó lại gọi ra được thêm hai con máy bay nữa thế không ổn không ổn không ổn không ổn anh em ạ không ổn Rao này có, có khi là tôi sẽ phải bỏ máy bay ra ấy Thôi để rao sau Rao sau anh em nhá Rao sau, rao sau, rao sau Ủa Xếp bài căng thẳng quá anh em ơi Tôi sẽ phải bỏ con máy bay ra anh em ạ Không nên chơi máy bay Máy bay để là nguy hiểm lắm Cứ chết con máy bay giả sử nhưng mà nó bị chết sớm ấy Là địch tự nhiên là easy có thêm con máy bay đây này, phải giết con heo kia kìa Nó lại gọi thêm con máy bay kìa đây anh em thấy chưa Bóp rồi máy bay bóp rồi Không được Cũng may là rau này là con Doom nó đánh nó, nó khỏe nó đấm được Nhưng mà bị hút mana kìa Ui rồi ôi Doom đi Đúng rồi may quá nhưng mà vẫn thua Ui chết rồi Nếu mà đến cái giai đoạn mà chỉ còn có máu nó dần dần nó về một ấy thì tí nữa thua là chết luôn đấy anh em ạ à. căng thẳng quá nhờ con máy bay này không ổn Con máy bay này thực sự không ổn Máy bay thực sự không ổn anh em ạ Có lẽ là tôi sẽ phải bỏ con máy bay này đi Con này đúng bóp luôn mà Máy bay này bóp mà Bây giờ ấy là phải phải phải phải có con đát vào Sau đó dồn đồ cho đát Đát 2 sao dồn đồ cho đát được Sống được Doom thì ờ, chia đồ đam cho Doom thôi đồ bắn trưởng cho đát là được lúc đấy thì thì khả năng cao là sẽ ăn được nó còn bây giờ thì thì cái con máy bay này nó không nó không chơi được đâu rao sau bỏ máy bay đồ cho cái chén thánh nhá tôi cần cái chén thánh bạn ơi tôi cần cái chén thánh đây rồi ôi giời ơi đây rồi Giá nhưng mà nó có thêm cái huyết triệu nữa thì hay Nhưng mà thôi ghép cái Blink cũng được Ổn rồi anh em ạ à. Đấy bây giờ nó mới gọi là tạm ổn này Cút Cút ngay lập tức Cho vào bóp hết cả đồng đội Ok Rồi có đồ thì mới, nó mới ổn anh em ạ à. Bây giờ thì là có đồ rồi Có đồ thì ổn rồi Lấy là chưa có cái chén thì còn còn còn sợ thôi Bây giờ có chén rồi nó khác đấy anh em Có chén thành nó khác đấy Đùm nhá, đừng làm anh thất vọng nhá Đừng làm anh thất vọng Ok, đùm đâu ui rồi đeo có BKB, đeo đùm được kìa Rồi, đùm đầu tiên là vào con sailing, Hay quá Đùm tiếp đi, hay quá Đùm được toàn bộ đội hình của địch Được, hay quá nhờ Đùm tiếp, rồi, ok Ok chưa anh em, được chưa Đã có cái tính cân bằng ở đây chưa Ờ ờ ui giời. Solo, solo, đúng nó, đúng rồi. Ờ, đéo bật được giáp lên, đồ xịn đấy. Đồ bốn món đồ cam toàn đồ thế giới luôn. Được đấy bạn ơi, đồ ngon đấy, đồ ngon đấy. Ây thế thế này làm sao giết được nhỉ? Đấm không mất máu kìa. Mặc dù ở Doom không chờ nó bật giáp lên nhưng mà trông nó trâu quá anh em ơi. Trông nó có, có, có cái áo giáp thiên thần trâu quá nhờ. Ui phải kết thúc trận đấu nhanh thôi Không tí nữa ca lông 2 sao mà nó cho cái đống đồ này vào thì Làm sao mà tôi đỡ được Máu đang dần về một máu anh em ơi Căng thẳng quá Ra 42 rồi chưa kết thúc của trận đấu này Ui nó lên được cái con Ui con, ca lông rồi Tôi chết tôi rồi Thế này thì căng thẳng quá Dồn đồ cho ca lông, Ôi tôi chết tôi rồi Làm nào bây giờ nó bắt đầu dồn đồ cho ca rồi Nhưng mà hình như là nó có vẻ như nó đang dồn những cái đồ thừa cho ca lông thì phải Nó vẫn chưa dồn những cái đồ chủ chốt cho ca Rồi còn tôi cần con đát Tôi cần con đát nữa Tôi cần con đát nữa Tôi cần con đát nữa Đun một ca rồi Hay quá Cố lên cố lên cố lên Trông có vẻ đuối thế kia Đâu rồi? Bên mình đâu rồi? Sao những cái dòng máu màu xanh nó chả thấy đâu vậy? Đâu rồi? Doom ơi! Doom đi! Ôi! Kìa con cá lông nó bị thả rồi. Thôi chết tôi rồi. Đỡ được không? Đỡ được không? Được, được, được, được, được, được, được, được, được, được, được. Vẫn đang chơi được. Vẫn đang chơi được anh em ơi. Bờ linh ra chỗ khác. Được. Hay quá. Hay quá. Ơ kìa, bị hút mana kìa. Được không? Được không? Nhưng mà chắc hòa thôi. Round này thì nó không có cửa giết được tôi hay quá nhờ Đùm gánh thế nhờ Vẫn cầm hòa được anh em ơi Nhưng mà làm thế nào để kết thúc thì con chưa biết Làm thế nào để kết thúc đấy Cần một cái huyết trượng để kết thúc anh em ạ Thiếu huyết trượng Trận này thiếu đam Cần huyết trượng tăng đam còn bây giờ chỉ cần tăng cái số lượng đam lên một trăm đam thôi thì nó khác đấy. Nhân đôi sức mạnh của cái con con con Doom này nó khác. Bây giờ con Doom này nó đang ừ, sức mạnh nó mới chỉ cộng thêm 50% hơi yếu. Chúng ta cần phải có một cái huyết trượng ở level tối cao đồ cam Chứ còn bây giờ đồ con này là nó vẫn chưa có huyết trượng cam anh em ạ Huyết trượng vẫn đang xài 10 stack Vẫn đang có 10 stack huyết trượng <clears throat> Ok Sẽ phải có một cái cú Ui mày quá Nó tí nữa thì nó định cướp cái con con con con ấy của tôi đấy Mày quá anh em ơi Nó cướp cái con heo của tôi mày tôi lướt được ra chỗ khác Thế là tôi không bị cướp heo rồi Nhưng mà trận này bị chết thối Con cá lông mà vẫn chưa bị đun kìa Ôi Căng quá Thôi chết tôi rồi Đông người kia Ôi rồi ôi còn có bốn máu rồi nhá Doom ơi Doom ơi Doom ơi Doom ơi Đừng chết đừng chết Doom ơi Ê đó là hút mala kìa ơi được được được được được được được vẫn sống vẫn sống vẫn sống vẫn sống vẫn sống vẫn sống vẫn sống đang đùm được vào đối thủ hay quá ôi rồi ôi một mình con đùm nó chấp 10 con luôn anh em ạ à hay thế nhở được đấy được đấy máu lại đầy rồi máu lại đầy rồi thế gì solo solo solo ờ ờ solo solo solo ờ solo <laughs> ơi giời ơi vẫn chưa kết thúc được đâu cố lên nào sống đến giao 4 năm là có cơ hội chiến thắng anh em ơi có cơ hội chiến thắng không nhở thực ra nếu mà tôi có đồ thì nó cũng có đồ mà ừ nhở nếu mà lên 45 nó có những cái món đồ mà mà mà thêm sát thương hay là xem thêm chống chịu thì tôi làm sao tôi kết thúc của nó đấy ca lông này bán máy bay thôi bán máy bay cho ca lông vào thôi nhỉ anh em nhỉ ok rau này tôi nghĩ là cho ca lông vào luôn được không nhưng mà sẽ phải thả dây cuối cùng sẽ phải thả dây cuối cùng anh em ạ dồn đồ cho ca lông dây cuối mới chuyển anh em nhá được không bạn ơi Ờ mày chết rồi Con sai linh nó đứng ở đây con calo của tôi bắt được rồi Ok ok bạn ơi Chiến thắng rồi anh em ơi Nó chỉ còn một máu thôi Nó chỉ còn một máu sai linh đã bị chết Còn con Doom của tôi đã Doom được vào con calo của địch Ờ làm như nào bạn ơi Ờ ờ như nào như nào như nào như nào Chết chưa chết chưa chết chưa Chết chưa chết chưa 37 giây nữa Ơ nhưng mà cái con calo của tôi chết mất rồi Thế thì có ăn được nó không nhở Doom solo với Calong nào Ui nó gọi thêm một con Calong nữa kìa Huệ Ăn được không Ăn được không Ăn được không Đấm nó Giết nó đi Nó còn một máu thôi Doom ơi Doom chết nó đi Ui nó dồn hết đồ cho con Calong rồi Thế thì khó quá nhờ Đấm nó Sao không nhấc được tay lên thế kia Một hit lửa tôi À Vẫn sống anh em ơi họa rồi Quả này mà mà mà Rau này nó có đồ ngon thì nó lại ăn tôi đấy Anh em ạ à. Vừa nãy là, là là được quả là, là là là chúng ta có một rau chúng ta bẫy được đối thủ Chỉ được một rau như thế thôi Không có cơ hội lần thứ hai đâu Chết rồi căng quá anh em ơi Tất nhiên là tôi ở đây tôi vẫn còn hai cục máu để cắn lên hải năng là lọt một lần thì vẫn sống được một lần nữa anh em ạ Nếu mà tôi lọt được một round thì tôi vẫn có thể sống được Đấy còn đối thủ mà bị lọt thì đối thủ sẽ chết <laughs> Chúng ta vẫn có lợi thế hơn Chúng ta vẫn có một cái lợi thế hơn Một gì đấy lợi thế hơn Và trận này thì nói chung là phải phụ thuộc vào Doom với Dark Spirit hết rồi anh em ạ Cái con con con con um, con ca lông của tôi nó thật sự nó rất đuối Không có hai tia đồ khèo Bây giờ Calong phải làm sao Con Calong của tôi nó phải sống được ấy Nó phải sống được để lúc mà tôi đánh với cả con Calong của nó ấy Là phải có Calong của mình để dồn đam Thế mới chơi được cơ À đây này có cái cái chống chịu cho Calong này Được huyết trượng luôn Ui giời hay quá Được đây Được đấy Đây rồi anh em ơi Có đồ chống chịu cho Calong Được Giảm 30% đam Hay Có đồ rồi anh em ơi Tuy nhiên chưa có hai tia nhưng mà không sao hết Để lấy con Doom nó sẽ lo còn Doom nó sẽ lo tất cả những cái bọn lâu nhâu để cho con ca ấy Nó dồn cho cho cho con ca nó dồn đam anh em ạ Chắc chắn rồi Doom nó vẫn phải là cái con gánh kèo trong cái trận đấu này thôi Last Spirit không lên được hai sao Ok Đây nó chắc chắn nó sẽ là lao quyết định đấy Ok bạn ơi Ok bạn ơi Được không Được không nào Ừ Rồi Ui Con ách của tôi bắt một phát hai con luôn Được chưa Ca lông của tôi được bắn rồi kìa Dí vào con Sai Linh sai linh đối thủ không nhấc được tay lên ồ oh, nhưng mà con ca lông của đối thủ cũng đã bị đùm ồ oh, tưởng là bắn được nhưng mà lại không rồi ok ok ok ca lông của tôi vẫn đang được bắn ui nhưng ca lông của tôi có vẻ khả năng là sẽ chết chết rồi ca lông chết thì khả năng thua là cao ui thế chả nhẽ thua à ui ơ thế đéo là mà mà nó toàn cướp được cái con con con con con heo của tôi ấy nhở mấy rau rồi nó toàn cướp heo xong rồi nó gọi là 5 đô kìa rau này có chết được không Doom solo với Calong được không? Tôi nghĩ là vẫn được. Tôi nghĩ là vẫn được. Đừng hút mana nữa, mẹ cái con hút mana này khó chịu quá. Thôi Doom nó hay quá nhở. Được được được được, máu vẫn nhiều, máu vẫn nhiều. Ồ, trâu chưa, trâu chưa. <laughs> giết hộ cái. U ừ, giết đi, giết đi, giết đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Ui giời gãi à, gãi à, gãi à. Chuyện này lại hòa anh em ạ, không có cửa giết. À, châu quá, đồ kinh thật đấy. À, thêm cái cái cái cái cái cái, cái um, búa set 2 cho con đát đi không có đát 2 Đát 1 thì không chơi được anh em ạ Đát 1 bỏ vào là tự hủy Đát 1 bỏ vào là chết Đát 1 ấy bỏ vào cái là nó giết chết còn con đát 1 của mình Xong cái con heo của nó gọi ra con đát 2 <laughs> Thế thì toàn Nếu không chơi nha anh em nhá đừng Anh em đừng bảo tôi là cho đát 1 vào Không được đâu anh em ơi Đát 1 vào thì khác gì tự hủy đâu Từ từ đã Đát 2 xong phải dồn đồ cho đát cơ Thì mới chơi được Ok này Lần này có được không? Thử bao nhiêu lần xếp bài đấy Xếp như thế này mà không được nữa thôi nhá Con ca lông của nó vẫn không bị Doom kìa Chết rồi, Doom vào ca lông đi, hay quá Được rồi Rồi, ổn, ổn, ổn, ổn ca lông của tôi vẫn sống kìa, vẫn đang bắn Ồ, được không, được không, được không, được không, được không, được không Hay quá, Doom gánh rồi, Doom gánh rồi, Doom gánh rồi Rồi, ca lông bắt đầu hồi máu dần lên ca lông của tôi có hút máu Hay quá Ơ, ơ, ơ <laughs> mày chết chưa bây giờ mày chết chưa mày chết chưa bắn hộ đi à, bây giờ lại vừa bị bịt mồm này lại vừa không đấm được này <laughs> chết chưa ồ như nào như nào nhá đấy bây giờ làm gì đứng im luôn đến chết chứ còn làm gì nữa ui rồi <laughs> ơi cũng trâu đấy đàm cũng to đấy nhưng mà đừng im đừng im đến chết được chưa ui giời anh em ơi tôi nói thật trận này chắc đối thủ cũng tự tin lắm đối thủ tự tin làm anh em ạ à. có đồ cho ca lông nhá ba tia búa xét cuối áo giáp thiên thần áo giáp phản bờ linh mẹ phun đồ rồi phun đồ mắc binh cho cho cho cho ca lông rồi làm sao mà không tự tin được nhưng mà tôi rất tiếc là tôi cũng chơi gót <laughs> Gót anh em à Gót đặt vào trong tay tôi cái bộ tông thạo Làm sao mà thua được rồi ôi, một con Doom giải quyết được hết vấn đề <laughs> Đâu có gọi là đơn giản đâu Chơi với tôi cũng kịch tính lắm nhá Kịch tính không?